Ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội, Vietinbank tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến hơn 170 điểm cầu trên toàn hệ thống. Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác đảng, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam đạt được. Đồng chí Phạm Tấn Công tin tưởng với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo. Tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank khẳng định, hệ thống Vietinbank sẽ tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành địa phương để tiếp tục chủ động triển khai các hoạt động kinh doanh, phát huy tốt nhất vai trò của Ngân hàng Thương mại Quốc gia chủ lực, trụ cột của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tại hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh, ông Trần Minh Bình, Tổng Giám đốc Vietinbank đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, kết quả kinh doanh của Vietinbank đã đạt được những kết quả rất tích cực như Tổng tài sản riêng lẻ của Vietinbank ước đạt 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2020 dư nợ tín dụng trong nước ước đạt 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 4,8% so với cuối năm 2020. Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm 2020. Nguồn vốn CASA bình quân có sự cải thiện đáng kể. Thu thuần dịch vụ đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2020. Thu xử lý rủi ro đạt 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát theo mục tiêu kế hoạch. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ nhấn mạnh, những kết quả tích cực trên đến từ sự nỗ lực chung của toàn hệ thống trong quá trình tái cấu trúc toàn diện hoạt động, thực hiện chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã đề ra, Vietinbank cần tập trung, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh với 8 nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021. Trong khuôn khổ hội nghị, 5 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu của Vietinbank đã được Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương trao tặng cờ thi đua, bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống